Bà nói cái gì Đại ca ta về rồi Quỳnh ấy còn sống à hằng trưởng đâu Con của ta Nó sao rồi Lưu danh ta Tự nghĩ chưa từng làm chuyện trái lương tâm Trên không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Dưới không hổ thẹn với con cháu Tại sao Tại sao lại cắt đứt cốt nhục duy nhất của ta chứ Lão gia Đây là báo ứng Đây là báo ứng Đều là lỗi của tôi Lỗi của tôi Phu nhân bà đừng nói vậy mà Lão gia Ông nhất định không được có chuyện nữa Ông đã sai một lần rồi Không thể sai lần thứ hai Ta thân là chủ một nhà Lại không thể Bảo vệ con trai bình an <laughs> Đều là lỗi của ta Lỗi của ta Cao lão gia tới Được rồi lão gia Ông đừng nói nữa Lưu trang chủ Không cần đa lễ, không cần đa lễ Xảy ra chuyện như vậy Thật là khiến người ta không ngờ Ông chủ cao Không có chuyện thì không thể đến đây Không biết ông chủ cao hôm nay tới đây Là có chuyện gì Đại tẩu à Tẩu hiểu lầm tại hạ rồi <laughs> Người đầu bài tiễn kẻ đầu xanh Thật là chuyện đau khổ nhất của con người Cùng là người cha Tôi cũng thấy rất đau khổ Đúng rồi đây là một chút ngân phiếu Xin nhận lấy Cảm ơn Ngoài ra tôi cũng muốn góp một chút sức mọn Giúp cho Lưu Gia vượt qua khó khăn này Ông chủ cao Bây giờ việc gấp trước mắt Hy vọng có thể mau chóng tra ra hung thủ giết chết con tôi Doanh doanh nè Lưu Trang chủ Ông đừng sốt ruột Ông đừng sốt ruột Cao hướng thiện tôi Ở trong 8-10 thôn này vẫn có chút quan hệ Tôi sẽ cố hết sức tra ra hung thủ Trả lại công đạo cho Điệt Nhi Dần dần xin cảm ơn ờ, Vậy tôi không quấy rầy nữa Lưu Trang Chủ Bảo trọng Bảo trọng Cáo từ Ông chủ cao Cảm ơn ông à, Hẹn gặp lại Hẹn gặp lại Ông chủ cao Ông chủ cao Cái này Lòng nhẫn nại của ta là có giới hạn Vào trong đi Đại ca của đệ Đại ca của đệ Quỳnh về rồi Quỳnh về rồi Ca ca ruột của đệ Đại ca Quỳnh đã về rồi Quỳnh làm đệ hết hồn Đại ca Sản nghiệp của Lưu Gia ta lớn như vậy Trên dưới trong ngoài Không thể một ngày không có chủ Bà nói có phải không Phải rồi phải rồi Đại tẩu tẩu phải giữ gìn sức khỏe Muội muốn hầm chút đồ bổ cho đại ca Hay là chúng ta đi xem thử Có cần dược liệu gì nữa không Được rồi vậy bà mau đi đi Chúng ta đi thôi đại tẩu à Đại ca Quỳnh cố gắng nghỉ ngơi đi nha Lão Lưu, ông đến đúng lúc lắm Bí Phương đâu, có tìm được không? Theo lý nói là ở trên người của đại ca Năm nào tế bái Đều do đại ca đích thân mang bên người để bảo quản Nhưng mà Ông nói Nó không thể rơi xuống vực thẳm mất rồi chứ Nếu không thì bị cao hướng thiện Phái người đi cướp rồi Lạ thật, lạ thật Bí phương này ở trong mắt đại ca Còn quan trọng hơn tính mạng của huynh ấy Xảy ra chuyện lớn như vậy Sau khi trở về Huynh ấy lại không nhắc tới chuyện của bí phương Ông nói Cái này không phải Cái kia cũng không phải Vậy bí phương đi đâu rồi Biến mất rồi sao chỉ sợ là Sợ cái gì mau nói đi Còn ấp úng cái gì chứ Chỉ sợ là đại tẩu sớm đã biết được Mình đem giấu bí phương ở chỗ khác Vậy thì chúng ta muốn lấy nó nữa Thì phải đợi thời cơ lần sau rồi Lưu Định Tôi nói ông biết Chỉ có một người đàn bà thôi đúng không Tôi không tin Hai người chúng ta còn không đối phó được một người đàn bà Ông nói đi Nương tử tôi sợ lắm Ông sợ cái gì chứ Tôi sợ gì cả Tôi sợ đôi mắt của đại ca đại tổ Khi họ nhìn thẳng tôi Trong lòng tôi giống như đánh trống vậy Bùm bùm bùm bùm Ông đủ rồi Ông đó ông đó Thật là vô dụng mà Xem ông kìa Không có chút bản lĩnh nào cả Vậy mà còn đòi làm đương gia Cút sang một bên chơi đi làm đương gia cũng được Không làm cũng được Bây giờ bà cũng thấy rồi Đại ca còn đường đường dính chính ngồi ở đó Biến phương là biến mất Tới cuối cùng Còn không phải là có chuyện của tôi và bà sao Tới cuối cùng Ở chỗ của Cao Hướng Thiện đó Vẫn là khó tránh cái chết Cao Hướng Thiện cái gì mà Cao Hướng Thiện Là thủ hạ của Cao Hướng Thiện làm việc bất lực Có thể tránh được ông sao Ông suy nghĩ kỹ đi Nhỏ tiếng thôi Nói lý với Trang Hướng Thiện Bà chán sống rồi hả Tôi không sợ Lão Lưu Lão Lưu à Trừ phi Trừ phi cái gì Trừ phi lập tức lấy được bí phương Lưu đỉnh ơi là lưu đỉnh Ông tưởng tôi không biết sao Lấy được bí phương Thì bằng làm quầy trưởng Hương quả của lưu gia cũng đứt rồi Phải không tủ trang này tuyệt đối không thể truyền lại cho người ngoài Bây giờ còn không phải trong tay ông sao Đầu ông là đầu gì vậy Đầu heo hả Thật là ngu chết được Trong tay tôi à Ông chủ tương lai của tử trang Lọt vào trong tay mình Mình không mong lấy lại túi tiền vô điều kiện Chỉ hy vọng lôi hiền đệ có thể thu ngân lượng ít một chút Vậy thì mình đã mãn nguyện rồi Ông trời tại thượng Tam lục xin ông Hãy làm cho lôi hiền đệ hồi tâm chuyển ý Thư sinh ngốc này Ngu muốn chết Nhưng mà Cũng rất dễ thương Lôi hiền đệ Lôi cặp ừ, đệ Lần này nó đúng rồi Lôi cặp à? đệ tôi à? đang tìm huynh đó Đệ ờ. Ta Cậu à? tôi cái gì Số cuộc huynh muốn nói gì ờ, Không dám giấu gì hiền đệ Ta còn chưa kiếm đủ ngân lượng liệu cả mạng Chỉ có hai lượng thôi Trả huynh đó còn chưa đủ số ta sẽ bù sang Ai à, lấy tiền của huynh chứ Trả cho huynh đó Lần sau đừng làm mất nữa Mất nữa tôi không chịu trách nhiệm đâu Hiền đệ Hiền đệ Đợi đã Hiền đệ thất lễ rồi Tôi cũng trả túi tiền cho huynh rồi Còn đuổi theo tôi làm gì Lúc trước Hiền đệ đòi 10 lượng Tam lục không hiểu Bây giờ Hiền đệ không lấy văn tiền nào Tam lục càng không hiểu Vậy huynh hiểu cái gì hả Hôm qua lệnh đường ghé thăm hàng xá Theo lẽ đồng ý với thỉnh cầu của tại hạ Giảm còn 5 lượng Nhưng tới cuối cùng Lưu một văn tiền cũng không lấy Thì cầm túi tiền bỏ đi Bây giờ hiện đệ lại gặp như vậy Tại hạ thật là chống cả mặt hiện đệ xin cho tại hạ một lời giải thích Nếu không tam lục cũng có lỗi với mẹ Cũng không thể lấy lại túi tiền được Trời ơi Tôi trả cũng không phải Không trả cũng không phải Tôi sinh ngốc này Huynh muốn sao đây Hiện đệ đừng hiểu lầm Túi tiền này Thực sự là do ta thua đệ Tam lục tự biết Không có sức lấy lại túi tiền Hiền đệ Xin nhận của tam lục một lạy Tôi trả túi tiền cho Quynh rồi Quynh còn muốn lại tôi Quynh thật là ngốc mà Hiền đệ Chúng ta ở bên suối Từng có sinh tử chi giao Bây giờ hiền đệ Vô điều kiện trả lại túi tiền Nếu hiền đệ không chê Không biết Chúng ta làm bạn được không Huynh muốn làm bạn với tôi hả Tam lục từ nhỏ cùng mẹ nương tựa lẫn nhau Lại là một thư sinh Không tài không đức Trần Tam Lục Chúng ta không làm bạn được đâu Có biết không Hiền đệ Quả nhiên là chơi tệ hạ Ai chơi huynh chứ Là huynh nên chơi tôi mới phải Lời mà các người nói Tôi thường hay nghe không hiểu Thường hay cười giỡn Sao làm bạn được chứ Huynh muốn tìm bạn thì nên tìm người như Châu Dân mới phải Hai người nói chuyện rất hợp Có chủ đề để nói Tôi đáng là gì Chỉ là một tiểu sinh lỗ mãn không đâu không đâu Châu hiền đệ văn phong nho nhã Có thể làm bạn Lôi hiền đệ phóng khoáng hào khí Cũng có thể làm bạn Cái này gọi là hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn Gia lượng hữu giả Cái này là ý gì chứ Hiền đệ Hai lượng này Theo lẽ dùng để chuộc lại túi tiền Nếu hiền đệ đã không cần Hay là tam lục mời đệ ăn một bữa Để biểu thị tâm ý Chỉ có hai chúng ta à <laughs> Mời Tôi phải ăn một bữa ngon Tôi, tôi muốn ăn thịt bò Còn ăn hải sản nữa Được rồi, được rồi Thỏa mãn yêu cầu của hiền đệ Xin mời Đi Cẩn thận đó Đại tẩu Đại ca Đại ca, đại tẩu, Hằng còn chưa ăn tối Nên muội đã bưng thức ăn vào đây rồi Ít nhiều gì cũng phải ăn một chút chứ Đại ca, mấy ngày qua Huynh không được ăn ngủ Tiếp như vậy, hàng trưởng ở dưới Nó cũng không an tâm đâu <laughs> Phải rồi, phải rồi Cảm ơn hai người quan tâm Để đồ ở đây đi Hai người về nghỉ trước đi Sức khỏe của ta còn chưa hồi phục Đại tẩu đệ Lại phải chăm sóc ta Lão đệ Phiền đệ bận tâm nhiều hơn Giúp ta quản lý tủ trang Xin đại ca an tâm Đệ sẽ cố gắng hết sức Không phải ông có chuyện muốn nói với đại ca đại tẩu sao Phải rồi Tôi có chuyện muốn nói với đại ca đại tẩu Nói đi Vậy đi dạ, dạ, dạ. Ờ, bữa khác hãy nói Cái gì chứ Huynh đệ một nhà có gì Thì cứ nói thẳng đi Đại tẩu à. là vậy Đại tẩu xem hàng trưởng cũng không có ở đây Cái này Đại ca dù mua bán của Lưu Gia có thể tiếp tục kinh doanh Có phải huynh nên mau chóng chọn ra người thừa kế không? Thì ra là chuyện này Hay là đại ca đại tổ Qua mấy ngày nữa Mới nghiên cứu lại cũng được Nghe ra Nhị đệ và nhị muội Đã nghĩ ra người thừa kế rồi Dựa theo bối phận mà nói Lý nên truyền cho lão lưu nhà muội muội mới phải Đại ca lớn tuổi hơn đệ nhiều Chuyện gì cũng dùng tâm hơn đệ Đều trách đệ quá khứ Lo ăn biến làm Nếu lần này đại ca cho đệ một cơ hội Đệ nhất định sẽ cố gắng học tập Trùng trấn tủ trang của Lưu Gia Chuyện này không gặp ở nhất thời Một mình ta cũng không thể làm chủ Lão nhị Đợi lần sau lúc mở hội nghị gia tộc Mới nói ra đi Hội nghị gia tộc lần sau Vậy phải đợi tới mấy tháng nữa Vậy Hay vậy đi đại ca Huynh truyền thụ bí phương của Lưu Gia cho đệ trước đi Đệ cũng có thể mau chóng tiếp tay sắp xếp Huynh xem Huynh bệnh nặng như vậy Đệ cũng nên tiếp quản sự vụ lớn nhỏ trong nhà Huynh nói phải không Làm vậy đại ca đại tẩu cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe Thì ra là vậy Yên tâm đi Của đệ Thì sẽ là của đệ Nói một câu thật lòng Hàng trưởng không có ở đây Nhưng đại ca của đệ vẫn còn khỏe mạnh ngồi ở đây Nhị đệ và nhị muội Số cuộc có ý đồ gì chứ Đại tẩu à Không phải đệ cũng vì nghĩ cho đại nghiệp của Lưu Gia sao Phải đó phải đó Đại ca đại tẩu đừng đa nghi quá Được Hai người về trước đi Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này Vậy được Đại ca Huynh nghỉ sớm đi Vậy bọn đệ về trước <laughs> Vậy đừng quên ăn cơm nha Ăn một chút đi Lão gia Tôi có một câu đã để ở trong lòng lâu lắm rồi Hôm nay tôi cần phải nói ra Ông không cảm thấy thổ phỉ của lần này có điểm lạ lắm sao Doanh doanh Con trai chết quan Chúng ta thì bạn chết đi một nửa Ta biết bà đau khổ Bà có thể đừng nghĩ đến những chuyện quan đường đó nữa không Vậy sẽ làm cho bản thân càng thêm đau khổ Lão gia nói một câu thật lòng Trong lòng ông rõ ràng như trăng sáng Chỉ là không muốn thừa nhận có đúng không Doanh doanh Nhớ kỹ Tủ trang của lưu gia ta Không thể chịu nổi một chút động loạn Chúng ta chỉ cầu gia hòa dạng sự hưng có được không Lão gia Hàng trưởng không có ở đây Hương quả duy nhất của tôi đã dứt Tủ trang đối với tôi mà nói có ý nghĩa gì chứ Nghĩa phụ Xin tha thứ Tả Phi không thể tiếp đón từ xa Tình trạng thế nào Đây là bản đồ vị trí mà họ đang ở Chỉ là không biết trải qua sự quấy rối của Tả Phi Họ có còn ở đó hay không Ngoài ra Truyền Hương Lầu Cũng là điểm dừng chân của họ Xin nghĩa phụ tham khảo Bao nhiêu năm nay Cuối cùng ta đợi được ngày này rồi Nghĩa phụ có cần Tả Phi hiệp sức Cùng đối phó kẻ thù không Ân quán cá nhân của ta Chỉ có bản thân ta mới có thể giải quyết Con đã làm tốt lắm rồi Sau này Sẽ có lúc con phải ra mặt Dạ, nghĩa phụ. Nhưng mà Bên chỗ phúc soái Còn phải tranh chừng thật kỹ Càng tới lúc cuối cùng Càng không nên thả lỏng Phúc soái muốn quỷ hôn với dân gia tiểu thơ Không biết nghĩa phụ Có thể tạm quản hôn sự này lại không Dân tướng quân là hoàng thân quốc thích có thể có được hôn sự này là phúc phận của chúng ta Xin lỗi nghĩa phụ Hài Nhi lỡ lời rồi Phi Nhi Nghĩa phụ làm vậy Cũng là vì nghĩ cho ngày sau của con và phúc soái Con hiểu không Dạ Nghĩa phụ Hài Nhi hiểu rồi sư phụ xem chưa Sư phụ Không sao chứ Không sao Đều tại ta tâm thần bất định Võ dạ, công của con lại có tiến bộ rồi Sư phụ Người vẫn không chịu nói với Sở Nguyệt Về chuyện trả thù sao Sở Nguyệt Con không chỉ yêu cầu ta nói con biết chuyện này một lần Con có biết tại sao ta luôn không chịu nói rõ không Mong sư phụ dạy dỗ Lúc nhỏ Cha ta từng nhắc nhở ta Người luyện võ Không được làm việc theo tình cảm Còn ta tuổi trẻ hiếu thắng Cuối cùng đã gặp phải tổn thất không thể cứu vãn Ta dựa vào sự luyện tập nhiều năm Mới luyện được công phu thái thượng Chuyện quá khứ của ta không biết càng nhiều Thì càng dễ làm loạn tâm trí Chi bạn chỉ biết rửa thù báo hận thì được rồi Sư phụ dưỡng dục sở nguyệt Ân như tái tạo Kẻ thù của sư phụ là kẻ thù của sở nguyệt Sở nguyệt tuyệt đối không mềm lòng với kẻ thù Kẻ thù của chúng ta Tên là Đông Phương Ta mãi mãi cũng không quên Đông Phương Sở Nguyệt nhớ rồi Một khi gặp được kẻ thù Cho dù hắn là ai Sở Nguyệt tuyệt đối sẽ không mềm lòng Hôm nay tới đây thôi Như binh ngàn ngày Dùng trong một lúc Tới lúc đó ta sẽ xem biểu hiện của con Sư phụ Đợi người trả thù xong Có phải có thể giúp con tìm lại muội muội bị thất lạc không Hai bé gái đó Nếu bây giờ còn sống trên đời Chắc là đang ở tuổi thanh xuân Sớm một ngày trễ một ngày Cuối cùng cũng sẽ cho con nhìn nhận Cần gì gấp gáp Sở Nguyệt không dám Còn trở về truyền hương trà lầu dò thám lại Xem quân đội mà lúc trước lục lọi Là sẽ cho chuyện gì Dạ Sở Nguyệt đi ngay dạ. Mẹ à? Con về rồi dạ. Mẹ dạ. Mẹ <laughs> Mẹ xem đi Con tìm lại túi tiền thật rồi dạ. Mẹ Mẹ vì túi tiền mà buồn rầu mấy ngày Con đều thấy ở trong mắt Tam lục Con đừng động vào túi tiền này sao Con làm rớt nó xuống nước phải không Con luôn cất rất kỹ Đâu dám có sơ sót là lôi hiền đệ đi lấy túi tiền Có ý tốt Thấy túi tiền bị dơ nên cố tình giặt sạch lại trả cho con mày là không rót vào nước Không làm hư vật liệu này Hay là hình thêu <laughs> Mất rồi Mất rồi Mẹ Mẹ nó mất cái gì Lưu Hàng Cửu mất rồi Mẹ Con trai ngu ngốc Xin mẹ nói rõ cho con biết số cuộc mất cái gì Mẹ Mẹ con đã lớn như vậy rồi 20 năm nay Mẹ vất vả nuôi lớn con Vì con Mẹ đi rất nhiều Hối tiếc cũng rất nhiều <laughs> Mẹ Con sẽ không hỏi nữa Chỉ mong một nụ cười của mẹ Con trai Mẹ có lỗi với con Con trai Lão gia xin mời Hai vị từ từ dùng Cảm ơn Sở Nguyệt cô nương Lâu quá không gặp Tôi đi gọi ông chủ tông, Ông chủ tông không cần đâu Tôi chỉ thuận tiện qua đây xem thử thôi Từ sau lần trước quan binh đến gây rối Cô cũng không biểu diễn nữa Cô xem Mua bán vắng hơn rất nhiều dạ, Vậy quan binh có đến nữa không dạ, dạ. Không có không có Không có đến nữa Vậy thì tốt Ông chủ Tôn cũng có thể an tâm mua bán rồi Vâng đợi đã Sống hiệp cô nương Chỗ tôi có một lá thư của cô Của tôi à, à. Tôi đi lấy cho cô Sống hiệp cô nương Đây nè cảm ơn Cao công tử Lần trước không đến đúng hẹn Lần này chủ động mời mình Trong hồ lô của Cao Phúc Soái Rốt cuộc bán thuốc gì Cho nên Lưu hoàng Cửu Chính là con Sự gì đã trôi qua rất nhiều năm Con đã không còn là Lưu hoàng Cửu Mà là con trai mẹ Trần Tam Lục dạ. Mẹ gia ruột của con lại bạc tình như vậy Nếu đã hứa là sẽ cưới mẹ làm vợ Sao lại có đi không về Năm đó Ông ấy trở về thăm người cha bị bệnh nặng Thì một đi không về Bây giờ nghĩ lại Có lẽ là một cái cơ con hiểu được sự đau lòng của mẹ Chỉ là Tại sao bao nhiêu năm nay Mẹ không nhắc chữ nào Tại sao không đi tìm ông ấy hỏi rõ chứ Sau khi con ra đời Một mình mẹ dẫn theo con Không thể đi xa Nên liều mạng viết thư tới nhà ông ấy Nhưng mà Cũng không có hồi âm Sao lại như vậy dạ. Mẹ à, Thời gian qua Khổ cho mẹ rồi Sau đó thì mẹ bỏ cuộc Nghe nói ông ấy đã cưới vợ sinh con Chỉ là không biết Sống có tốt hay không Cưới vợ sinh con Xem ra ông ấy đã quên mẹ từ sớm Mẹ à người đặt tình phụ nghĩa như vậy Mẹ hà tất phải khổ sở mong nhớ chứ Tam lục Không được nói ông ấy như vậy Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của con chỉ mong ông ấy được bình an dạ. Mẹ à, Con cảm thấy rất hổ thẹn Không thể cho mẹ một cuộc sống tốt Chúng ta không nhắc đến cha Không nhắc hàng cũ nữa Con chính là tam lục của mẹ Con nhất định sẽ cho mẹ một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc dạ. Con ngoan dạ. Mẹ à, Cao nữa cao nữa Bên trái bên trái Cao thêm chút nữa Cẩn thận Sở Nguyệt cô nương Cô không sao chứ Ngày trước các hạ đã thương tôi Hôm nay cần gì phải cứu tôi Cô nương ta cảm ơn cứu giúp Tạm biệt Lão gia Ông trời nên trừng phạt tôi Tôi đã làm chuyện thiên lý bất dung Bà Bà nói gì vậy Lão gia Tôi chỉ hỏi ông một câu tủ trang truyền cho lão nhị Ông cam tâm sao Không cam tâm thì có ích gì Sức khỏe của tôi Sợ là không chịu nổi mấy năm Lão gia Luôn đêm ham ăn biến làm Quen thói ăn chơi Ông truyền tủ trang cho hắn Ông cư tổ tông làm sao an tâm được đây Cái này tôi biết Nhưng mà Hằng trưởng không có ở đây Tôi có thể truyền cho người ngoài sao Phải Hàng trưởng không có ở đây Nhưng hàng cửu còn ở đây Bà nói cái gì Sao bà biết được cái tên hàng cử chứ Lão gia Là tôi quá ích kỷ Tôi đã giấu ông Năm đó Trần Ánh Trúc có sinh một đứa con trai cho ông Ánh Trúc Sinh một đứa con trai cho tôi Lão gia Tôi có lỗi với ông Có lỗi với Trần Ánh Trúc Ông trời đã trừng phạt tôi rồi Bắt tôi mất đi hàng trưởng Tôi đã gặp báo ứng rồi Lão gia Lão già Tam lục có thể sống trên đời Đều nhờ cha mẹ ban cho Không ngờ cha bạc tình với mẹ như vậy Thậm chí sự ra đời của mình Ông ấy cũng chưa từng thăm hỏi Cả đời này Tam lục chỉ nên hiếu thảo với mẹ Mãi mãi là người không có cha À, lại đây, dạ. lại đây Cặp đệ, tôi không muốn làm vậy đâu Thử cũng không thử thì nói không muốn Người có học vấn như các người thật là vô vị à, mà Người đọc sách có lợi như của người đọc sách à, Người không đọc sách có thú như của người không đọc sách Hay là Quỳnh rửa trước cho tôi xem đi Cái này cũng phải học hả Thật là mọt sách Thoải mái quá đi Lôi cặp đệ Chân huynh còn trắng hơn mặt huynh nữa Dĩ nhiên rồi Ngày nào chân cũng mang giày không có phơi nắng đâu giống huynh Mặt còn trắng hơn chân Lôi cặp đệ Con cá đó sẽ không cắn chân của huynh sao Dĩ nhiên là không Cá này chỉ hôn nhẹ huynh một cái thôi Hơi nhột nhột, thoải mái lắm Nếu đúng lúc gặp được một con cá lớn Có thể bắt về nhà làm thức ăn nữa Hay cho lôi cặp đệ Làm hỏng cái bầu không khí Quỳnh không đến thử thật sao Cảm giác bỏ chân xuống nước Thật sự rất dễ chịu Thôi được Tôi sẽ làm thử một lần Lại đây Lại đây Lại mà, lại đi dạ. Ngồi xuống đi Ngồi xuống Sao hả? Rất mát, rất dễ chịu phải không? Hơi nhột, cảm giác rất kỳ lạ Tuy là nói vậy Mẹ vẫn không nỡ bỏ túi tiền đó Lúc nói lại chuyện cũ Thì đau khổ tuyệt vọng Cũng biểu lộ ra Mẹ còn tình duyên với cha Mình phải làm sao Mới có thể khiến mẹ vui vẻ trở lại đây à. À, Lôi cặp đệ Trương Huynh bị cái gì cắn chảy máu kìa đây không phải là chảy máu Là nốt ruồi son Còn có người mọc nốt ruồi son ở dưới chân sao Lạ quá đó Nốt ruồi của tôi rất hiếm thấy đó Mẹ tôi nói Đây là ký hiệu mà chú sinh nương đương để lại cho tôi đó Người khác muốn cũng không có đâu Tôi cũng có Quỳnh cũng có à Cho tôi xem đi Ở đâu Cho tôi xem đi mà à, Hai vị hiền đệ thật là có nhã hứng Trừ tam lục Quân thật đáng ghét Sao Quân luôn xuất quỷ nhập thần như vậy Chúng tôi cũng không biết Quân đến Thất lễ rồi Hai vị không cần như vậy Mạnh phu tử nói Thang lan chỉ thủy hệ Hà dĩ giao thùy anh Thang lan chỉ thủy hệ Hà dĩ giao thùy túc Nước mát như vậy Ngày đẹp như vậy Chính là thời cơ tốt Để ta rửa sạch Những chuyện phiền não 哎，赵远。 trong dân Thư sinh ngốc này nói cái gì Quỳnh có hiểu không Quỳnh ấy nói Nước suối có thể giặt dạ, nó, Cũng có thể rửa chân Nếu phiền não của nhân thế gian Đều có thể đi theo dòng nước này Thì tốt biết mấy Câu này thì tôi hiểu Trần Tam Lục à Quỳnh có phiền não gì chứ Người sống ở trên đời Ai không có phiền não Theo lẽ tôi không có phiền não Nhưng mà Bây giờ có rồi Chúng ta đừng nhắc tới những chuyện phiền não nữa Hai vị hiền đệ Chúng ta cùng nhau rửa chân đi Ai muốn rửa chân với huynh chứ Lôi cặp đệ đều tại huynh đó Hại tôi xém chút chậm trễ chuyện quan trọng Huynh đi đâu vậy Tôi đến truyền hương tủ lầu Truyền hương tủ lầu Tủ lầu tốt nhất Đợi tôi giới đợi tôi giới Trừ Thanh Lục đi chung đi Đi đi đi Hiền đệ đừng gấp mà đi mau Hiền đệ đừng gấp Ta đi theo đệ thì được rồi Giày của ta không cần mang nữa Đi thôi nhanh lên Đi ăn cơm Hiền đệ à Đợi ta mang giày xong đã Mau lên mau lên Ám khí hung tàn như bán nguyệt tiêu Trên đời này ngoài muội ra Ta không nghĩ ra được người thứ hai Quả nhiên là muội Binh khí của lãnh gia ta Đâu dòng ăn nói bậy bà Bao nhiêu năm nay Sư muội có khỏe không Ta tìm ông bao nhiêu năm nay Không phải vì nghe ông nói một câu khỏe không Chính là gì Tình cảm của ta và muội ngày đó Đông phương bất hối Cái ta cần Chính là mạng sống của ông Nhiều năm không gặp Không lẽ một câu cũng không cho ta nói sao Tiếp chiều đi Mùi thật là lòng dạ độc ác Không niệm tình cũ sao 天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？对的，无半点差别。楚玉，从想失去双亲，两个妹妹也就此一世。明夜和娘一样的悲影。基地，基地，基地，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还好多事情没有做。 还有好多话没有说，吉义。吉义，福我求求你，不要这惩罚我了，好吗？玉对不起，你给我挺住啊，福这次我不会再丢人，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师我什么都没有陈三爷，我只喜欢你。 我也要你，只喜欢我。哇！我在哪呢？大早花生啊，是要早生贵子。小天爷，没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你。人。楚大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。